HQTV kính chào các bạn. Cuộc chiến biên giới 1979 đã qua đi hơn 40 năm, nhưng hẳn nhiều người dân Việt Nam chúng ta đều có không ít những câu hỏi xung quanh cuộc chiến này. Một trong những nội dung gây tranh cãi nhiều nhất là anh cả Liên Xô Trình Hình đứng cạnh, tại sao Trung Quốc vẫn dám đánh Việt Nam? Họ gan quá to hay là khả năng dự liệu của họ quá chính xác về Liên Xô? Đem quân đi đánh nước khác là một việc không hề dễ nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn đối với Trung Quốc trong thời điểm đó. Theo quan điểm của Ad, lãnh đạo Bắc Kinh phán đoán Liên Xô không mạo hiểm huy động lực lượng lớn đánh trả Trung Quốc, dù Việt, Xô quan hệ khăng khít. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc nổ súng tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, gây nhiều đau thương vô hạn cho người dân. Vậy theo các bạn, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc dạn nứt từ thời điểm nào? Để hiểu rõ hơn, cần đặt mối quan hệ Việt Trung trong mối quan hệ cũng như tính toán chiến lược giữa các nước lớn, cụ thể là giữa Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô, Trung Quốc và Liên Xô, Mỹ. Giai đoạn 1950 đến 1964 được coi là thời kỳ trang mật của quan hệ Việt, Trung. Hai nước là láng giềng gần gũi, hữu nghị truyền thống, chung ý thức hệ, chung nhu cầu đảm bảo an ninh quốc gia. Vì thế Trung Quốc là nước viện trợ hàng đầu cho Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Việt Nam cũng luôn ủng hộ đường lối đối ngoại của Trung Quốc, tuy không ký kết bất kỳ hiệp định đồng minh chính thức nào. Dù vậy, Bắc Kinh luôn giữ tư tưởng bề trên, luôn nói không gây sức ép về chính trị, kinh tế thông qua viện trợ nhưng Trung Quốc lại muốn Việt Nam thừa nhận vai trò lãnh đạo của nước này với phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực và thế giới. Từ giữa thập niên 1960, Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai mâu thuẫn, đối đầu toàn diện. Để tránh Việt Nam đứng về phía Trung Quốc, Liên Xô tìm cách lôi kéo Việt Nam. Trung Quốc muốn Việt Nam chỉ đánh du kích có giới hạn chống Mỹ, để họ dễ bề điều khiển, phục vụ ý đồ bắt tay với Mỹ. Trong khi Việt Nam muốn thống nhất đất nước, Việt Nam cũng muốn trực tiếp đàm phán với Mỹ không qua trung gian và đã đàm phán từ năm 1968. Còn Trung Quốc thì phản đối, muốn Việt Nam tiếp tục chiến tranh đến khi Mỹ chấp nhận thua cuộc mới đàm phán. Năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon tới Bắc Kinh và Trung, Mỹ ra thông cáo chung Có ý kiến coi hành động này là sự phản bội của Trung Quốc. Cùng với đó, Trung Quốc cắt giảm viện trợ cho Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội đàm phán với Mỹ. Năm 1974, Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam, trong sự làm ngơ của Mỹ. Một năm sau, Việt Nam và Liên Xô ra tuyên bố Việt Xô, xác định quan hệ toàn diện giữa hai đảng. Tháng 11 năm 1978, Việt Nam và Liên Xô ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác. Cùng năm đó, Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ Kinh tế, SEV, và được Liên Xô gọi là tiền đồn đáng tin cậy của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. Cuối năm 1978, Liên Xô ký thỏa thuận với Việt Nam về việc xây dựng và cùng khai thác trạm cung ứng vật tư kỹ thuật tại Cam Ranh trong 25 năm. Theo đó, Cam Danh trở thành nơi tiếp nhận tàu chiến, tàu ngầm, tàu hộ tống, máy bay trinh sát, vận tải và máy bay mang tên lửa thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô. Việt, Xô gần gũi và thân thiết bao nhiêu, thì lãnh đạo Trung Nam Hải lúc ấy tức tối bấy nhiêu. Sau năm 1975, Trung Quốc tăng cường viện trợ cho Pol Pot ở Campuchia. Đây cũng là khoảng thời gian đội quân này mạnh tay tàn sát dân lành Việt Nam dọc biên giới Tây Nam, đẩy mâu thuẫn hai nước thêm gay gắt. Khi Việt Nam đưa quân phản kích Pol Pot, giúp nhân dân chùa tháp thoát khỏi nạn diệt chủng thì quan hệ Việt, Trung lao dốc. Vậy tam giác quan hệ Xô, Trung, Mỹ ảnh hưởng ra sao đến việc Bắc Kinh quyết định tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam? Khi Trung Quốc lập liên minh chống Liên Xô, Việt Nam phản đối. Trung Quốc giảm mạnh viện trợ và đến năm 1978 thì cắt toàn bộ. Một trong những điều kiện để Trung Quốc nối lại viện trợ là Việt Nam phải từ chối tất cả các khoản viện trợ của Liên Xô. Trước việc Việt Nam quan hệ chặt chẽ hơn với Liên Xô, Trung Quốc gọi Việt Nam là tiểu bá, còn Liên Xô là đại bá. Đặc biệt sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, ngày 27 tháng 1 năm 1973, quan hệ Trung, Xô, Việt phức tạp hơn, lợi ích và xung đột về kinh tế, chính trị đan xen, dạn nước Việt, Trung ngày càng rõ nét. Ngày 1 tháng 11 năm 1977, Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc gọi Liên Xô là kẻ thù nguy hiểm nhất và coi Mỹ là đồng minh. Đầu tháng 4 năm 1978, Liên Xô tuyên bố sẽ triển khai trên tuyến biên giới các hệ thống vũ khí mới. Mặt khác, Liên Xô cố gắng kéo dài hiệp ước hữu nghị, hợp tác Xô. Trung ký năm 1950 nhưng Trung Quốc tuyên bố chấm dứt sớm một năm. Đầu năm 1979, Đặng Tiểu Bình tuyên bố khả năng một cuộc chiến tranh tổng lực chống Liên Xô và tập trung 1,5 triệu quân dọc biên giới hai nước. Ngược lại, Liên Xô triển khai hơn 40 sư đoàn, thường xuyên tập trận bắn đạn thật. Trung Quốc tin rằng Liên Xô và Việt Nam đang phối hợp để đe dọa nước này nhất là Việt Nam cho Liên Xô sử dụng cảng Cam Danh. Giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng khó chịu vì nỗ lực của Việt Nam trong việc thiết lập quan hệ đặc biệt với Lào và hợp tác toàn diện với Campuchia. Thậm chí, Bắc Kinh cho rằng Liên Xô hậu thuẫn Việt Nam đưa quân vào đánh đuổi Pol Pot, giải phóng Campuchia. Vậy nên dưới góc nhìn của Trung Quốc, Việt Nam là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng, cần thiết phải phát động cuộc chiến tranh trừng phạt. Cuộc xâm lược dưới danh nghĩa trừng phạt đó được lên kế hoạch như thế nào? Khi bàn kế hoạch tấn công Việt Nam, Trung Quốc đã tính toán kỹ các khả năng Liên Xô có thể đáp trả. Họ nhận định Liên Xô sẽ không mạo hiểm huy động lực lượng lớn để tấn công Trung Quốc song có thể xúi dục các phần tử dân tộc thiểu số lưu vong tấn công các vùng xa xôi như Nội Mông, Tân Cương hoặc gây đụng độ nhỏ kích động căng thẳng ở biên giới. Các lãnh đạo Trung Quốc phán đoán cuộc tấn công Việt Nam chớp nhoáng, có giới hạn sẽ không đủ để kích thích Liên Xô can thiệp trực tiếp hay quốc tế phản đối. Tuy vậy, Bắc Kinh vẫn di tản dân gần đường biên và lệnh các đơn vị quân đội ở biên giới với Liên Xô sẵn sàng chiến đấu. Việc tấn công Việt Nam còn để Bắc Kinh thăm dò khả năng giúp đỡ của Liên Xô và khả năng phòng thủ của Việt Nam khi là thành viên của Hội đồng Tương trợ Kinh tế, SEV. Đến nay nhìn lại, cần thừa nhận rằng Trung Quốc đã dự liệu đúng phản ứng của Liên Xô. Đối với Mỹ, thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam là một chấn thương nặng nề mà họ đang ôm trong lòng. Đồng thời, Mỹ muốn tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc để tạo thế cân bằng trước Liên Xô. Trung Quốc nhận thấy điều đó nên hy vọng bình thường hóa quan hệ với Mỹ sẽ cải thiện vị trí chiến lược của nước này tạo điều kiện thuận lợi cho cải cách kinh tế. Xa hơn, đánh Việt Nam, Trung Quốc sẽ thuyết phục Mỹ rằng hai nước có lợi ích chung và sẵn sàng hợp tác chống Liên Xô. Vì vậy, Trung Quốc lựa chọn thời điểm tấn công Việt Nam ngay sau chuyến công du Mỹ của Đặng Tiểu Bình. Hẳn nhiều bạn nói rằng, vấn đề Hoa Kiều cũng cần phải nói đến trong tình huống này. Tháng 4 năm 1978, Việt Nam tiến hành cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam. Ít nhiều liên quan tới người Hoa là thương nhân, nhà sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, đây là công việc đối nội của Việt Nam, nhưng Trung Quốc coi là sự thách thức với chính sách bảo vệ Hoa Kiều của Bắc Kinh. Phong trào đòi lấy quốc tịch Trung Quốc trong người Hoa ở Việt Nam nổi lên. Trung Quốc loan tin trong cộng đồng người Việt gốc Hoa về cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa hai nước, khiến cộng đồng người Hoa hoảng hốt. Năm 1978, người Hoa ở Việt Nam ồ ạt kéo về Trung Quốc. Đến tháng 2 năm 1979, đã có khoảng 160.000 Hoa Kiều hồi hương từ Việt Nam bằng đường biển hoặc đường bộ qua cửa khẩu hữu nghị. Trung Quốc lập các trạm đón tiếp dọc biên giới và đưa tàu sang đón người Hoa về. Ngày 12 tháng 7 năm 1978, Trung Quốc đóng cửa biên giới với Việt Nam, làm cho hàng vạn người Hoa muốn về Trung Quốc bị kẹt tại biên giới. Đặng Tiểu Bình lấy cớ cho rằng Hà Nội vong ơn, bội nghĩa tạo thêm sức ép cho quyết định tấn công Việt Nam. Đối phó lại việc Trung Quốc tập trung bộ binh và vũ khí hạng nặng tại biên giới, Việt Nam tăng cường chuẩn bị các vị trí phòng ngự, sẵn sàng cho cuộc chiến. Lúc đó ở ta cũng có ý kiến tự hào vì được trang bị vũ khí của Liên Xô và của Mỹ thu hồi được, hơn hẳn trang bị của quân đội Trung Quốc. Tuyên bố của Đặng Tiểu Bình chỉ một tuần trước khi nổ súng, rằng chiến dịch quân sự này sẽ giới hạn về không gian và thời gian khiến có người tin tưởng khả năng cầm chân quân Trung Quốc ở biên giới chỉ bằng dân quân và bộ đội địa phương. Chúng ta đã huấn luyện và trang bị vũ khí hạng nhẹ cho dân quân các tỉnh biên giới. Ngày 1 tháng 1 năm 1979, các lực lượng vũ trang biên giới được lệnh chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Các bạn hãy like Xe và nhấn đăng ký kênh HQTV để cập nhật sớm nhất bản tin hữu ích nhé.